từ sao bắt đây nó bự không phải bự mà nó vướng cái gì á thấy không em canh được từng nước của nó rồi mà với lại ờ, nước cách nhau nửa mét nửa mét dễ đánh lắm nó vướng cái ờ, cái cái cái cái, cái thẻo của ai á 好。 do <laughs> mẹ con này chắc hai ký kép kép kép kép kép kép kép kép giật giật giật giật quay đang quay đúng không đưa xuống cho thấy mặt em chứ ờ, bóp đít đó cho dừng kỳ lên lại